Ờ, không phải thành phố sorry một cái thác nước cái thác nước này à, theo thông tin đó là chứa được nước lớn nhất ờ, lớn nhất ở châu Âu và à, nó nằm ở miền bắc nước Thụy Sĩ tụi linh đang đi vào để mua vé đây nắng lắm đó cho nên thấy trang bị đủ thứ không Đúng rồi, đúng rồi. anh nói là muốn chọn tiền thụy sĩ hay là tiền ờ, hà lan ơi ờ, uh, tiền ờ, euro cũng được thì mỗi người á là người lớn là 5 euro và trẻ em thì ba euro tiền nào cũng vậy tại vì gần như nhau linh thấy á nha linh thích hộp sống ở thụy sĩ hơn vì sao mọi người biết không tại vì người thụy sĩ á, thấp hơn một tí thấp hơn người hà lan nhiều lắm cho nên linh cảm thấy là nếu mà linh qua đây ở linh sẽ đỡ tuổi thân về cái chiều cao của linh Fador nhìn mấy đứa trẻ dễ thương ghê đây nha cả nhà ở đâu ta ở đây wow coi nè đẹp ghê chưa nước xanh rì cái thác thì không có cao nhưng mà cái lòng hồ thì rất là rộng mình có thể ờ, thuê thuyền đi dưới mà năm nay chắc là ở ờ, sorry lần này chắc tụi linh không thuê thuyền đâu tại vì tụi linh không có nhiều thời gian ở chỗ này khu vực tham quan nhưng mà à, không có chen chúc không khí rất là dễ chịu gió mát mát nè rồi lại ờ, không có quá lạnh có nắng nữa Thank you. con thuyền đang ờ, rất vất vả để vào cái giữa các nước này mọi người thấy cái nước chúng ta nó đẩy con thuyền ra xa không đích của họ là tới chỗ này mà bây giờ họ ờ, lại đi ờ, quá xa rồi bây giờ mà tụi linh muốn đi qua bên chỗ đó để đi thuyền đó là tụi linh phải lái xe hoặc là đi bộ hết cái con đường này sẽ chết quá nó đẩy ra thì là xa luôn cái nhà có con thuyền khác nó đang từ từ tiến vào không biết có tiến vào nổi không thêm một cái con thuyền nữa chúc thành công cái con thuyền màu hồng đó, nó phải đi đường vòng rồi gọi là, là gọi là đẹp lòng lộng à, người ta đi cái thuyền đó cái nhà người ta đi cái thuyền cái người ta dùng cái đó và người ta leo lên trên cái cái đỉnh của nó được kìa có nên đi không ta vậy thì tốn rất là nhiều thời gian và linh, linh thấy rồi cái chỗ đó rất là nhỏ cho dù linh có đi tới đó thì cũng khó quay phim lắm ở đây lại có mấy chìa khóa tình yêu Danica Jonas Where are you? Still fall in love? Hai đứa này còn yêu nhau không ta? Giờ này mà còn khóa tình yêu nữa lâu rồi Linh à, Chúc mọi người một ngày thật vui à, Nếu mọi người thích clip của Linh thì làm ơn hãy chia sẻ, like, subscribe Giống như là Linh đã nói bao nhiêu lần và nhờ cậy cả nhà Linh cảm ơn cả nhà thật nhiều và chúc cả nhà một ngày thật vui, thật vui nhé Hẹn gặp lại lần sau